Kính thưa toàn thể đại chúng, ở à, trong bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp, Tỳ Kheo Na Tiên nói rằng hoa sen từ trong bùn sinh trưởng lớn lên mà không hôi mùi bùn. Thế thì ở đây Vua Mi Lan Đà hỏi cái gì là bùn? Chúng ta tìm hiểu xem cái gì là bùn nhé. Cái bùn ấy chắc là trong kinh nói đến nó không phải là cái bùn bùn hôi ngoài kia đâu. À, Na Tiên mới nói, Thưa Đại Vương, bùn ở đây hàm chỉ tất cả những cái gì thuộc về thế gian, ví dụ như gia đình, chủng tộc, dòng họ, giai cấp, danh vọng, lợi dưỡng, tứ sự cúng dường, hoặc tất cả những gì, tất cả những pháp dễ phát sinh đắm lụy cấu ế như là sắc đẹp, âm thanh quyến rũ, hương thơm, vị ngon, xúc chạm, êm ái. Đó là bùn đấy, thưa đại chúng. À. Tỳ kheo Na Tiên ấy, nói với vua Milan Đà trong kinh mà nói rằng bùn ấy là ám chỉ cái gì? Thứ nhất ở đây đó là gia đình, chủng tộc dòng họ là bùn đấy nhất là người xuất gia đã đi xuất gia rồi mà còn nặng nề còn dính mắc về gia đình về chủng tộc dòng họ thì cũng là bị dính bùn đấy thưa đại chúng người đi xuất gia là từ bỏ gia đình cắt ái từ sở thân xuất ra hoàng thánh đạo thể độ nhất thiết nhân mình ấy, cắt cái ái riêng tư cái tình thân riêng tư của kiếp này để ra đi cầu thánh đạo và độ nhất thiết nhân vì người xuất gia thì phải hiểu được rằng chúng ta không phải chỉ có một kiếp sống này và chỉ có một cha mẹ kiếp này. Chúng ta có rất nhiều cha mẹ trong các kiếp quá khứ. Thầy Thái Minh nói, có thể các quý Phật tử đây rất nhiều người cũng từng là cha mẹ của Thầy Thái Minh trong các kiếp quá khứ, đang hiện diện ở đây. và Nó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Một cái kiếp người chúng ta năm 70 năm, qua rồi ta không nhớ nữa tái sinh kiếp sau đâu có nhớ nhau nghe không nhìn thấy nhau bên bến cảm cảm mến ấy có thể biết là người thân kiếp trước đấy nghe không? cái hồi mà thầy mới ra đây ấy, có một cụ ở dưới cầm phả sao cụ cứ lên gặp thầy là cụ khóc một cái cảm xúc rất là lạ khóc dữ dội lắm thương lắm Đấy. Thế con bà cụ ở Hải Dương thế, lên đây này. ở nhà thì cũng không chịu đi chùa đâu. Thế nào mà rồi không có duyên lên chùa gặp Thầy, thế là về nhà nặng nặc, đòi các con là cho đi chùa. Đấy. Và sau thì thỉnh ra mới biết bà, bà cụ đấy đúng là tiền kiếp đã từng là mẹ của Thầy. Đó. Thế rồi, rồi thì rồi thì Cụ cũng ở chùa được một thời gian, sau đó con cháu cụ đón về. Lâu rồi, đến bây giờ là cũng bảy tám năm rồi. Đấy, hồi mà Thầy còn ở bên chùa bên kia, cái chùa Tôn đó. Đấy. Và đúng là như thế, thưa đại chúng, nó có một cái tình cảm cũng rất là đặc biệt. đại chúng cũng nghe câu chuyện có lần Đức Phật đi Hoàng Pháp khi Đức Phật mới vào một cái nhà Đức Phật nghỉ, thì có hai ông cụ bà cụ này nghe thấy là Đức Phật đi đây thuyết Pháp thì là đến. Vào đến nơi nhìn thấy Phật là bà cụ đến ôm chặt lấy Phật mà cứ thế khóc con tôi ơi, con tôi ơi. Thế thì các thầy tỳ kheo mới ra để rằng bà cụ ra. Thì Đức Phật bảo thôi cứ để cho cụ ôm ta một lúc. Ừ sau đó thì đức phật mới nói với các thầy tỳ kheo là cụ này đã 500 kiếp là mẹ của ta rồi đấy cho nên là kiếp này nhận gặp lại tuy không biết là con ai nhưng biết chắc đây là con tôi đấy đại chúng thấy nó có một cái cảm thức cái cảm nhận một cái linh cảm người này là người rất thân thiết rất là gần gũi nó có cái linh cảm như vậy đấy cho nên ấy, cái thân xác của chúng ta nó chỉ là một cái cách trở thôi thưa đại chúng còn cái phần tâm linh của chúng ta nó mới là thông suốt mẹ con giao cảm với nhau phải không? cha con anh em giao cảm với nhau Đó. ở ngoài đời người ta gọi là có linh cảm đấy hay là ừ, có cái gọi là ngoại cảm Đó. nhưng mà đây là thật sự là vấn đề của tâm linh nó có những cái sự giao cảm với nhau người ta thấy người này thật sự là gần gũi thật sự nhiều kiếp rồi nhiều kiếp mẹ bế con cho con bú bồng những 500 kiếp cơ mà thì đâu phải chuyện thương cho nên kiếp này tuy không sinh ra nhưng mà đến gần là biết cái người này đã từng là con của tôi Đấy. thế thì người xuất gia khi từ bỏ cha mẹ đi tu phải thấy tất cả mọi người đều là thân quyến của mình đều đã từng là cha mẹ của mình trong nhiều kiếp cho nên Đức Phật cũng nói tất cả chúng sinh, những người nam đã từng là cha của ta, những người nữ đã từng làm mẹ của ta. Đây là Đức Phật nói. Đấy, đại chúng thấy không? Trong vô lượng kiếp luân hồi, chúng ta như vậy đấy, như vậy đấy. Cho nên khi xuất gia rồi, thì người xuất gia phải bỏ dần cái tư tưởng bỏ dần cái tư tưởng chấp thủ về về gia đình của mình quyến thuộc của mình nghe không cái chấp thủ cái ái chấp đấy chứ ở đây thì không phải phật bảo là xuất ra rồi là xem thường bố mẹ đi xem thường quyến thuộc đi không phải cái việc biết ơn và đền ơn thì vẫn phải làm nghe không đấy nhưng mà cái ái luyến chấp thủ thì phải bỏ cho đại chúng đấy người xuất gia là như vậy chứ còn vẫn nghĩ đây là cha tôi mẹ tôi ái thủ và có những cái dành riêng thì cái đó là là bị trói buộc là bị nhiễm rồi đó tất nhiên nên nói với những người mới xuất gia thì khó cái tư tưởng ấy còn nhưng mà xuất gia 5 năm 10 năm rồi là phải gột được cái đấy đi gột dần đi trong tâm mình phải gột Đó, cho nên ở đây ấy, tỳ kheo na tiên nói rằng gia đình chủng tộc dòng họ vẫn là bùn đấy nếu người đi tu mà còn bị nặng nề về những cái này thì vẫn bị vấy bùn đấy dính bùn đấy thưa đại chúng dính bùn đấy thì người đi tu người xuất gia phải tiến đến dần dần là vô ngã không còn không còn cái gì là của ta nữa thì mới được còn cái của ta gọi là chấp ngã và ngã sở thì làm sao giải thoát được nghe không đến cái thân này cũng phải giác ngộ được nó không phải là của ta cái thân này quả thật không có gì là của ta thì làm gì còn có cái gì thật là của ta đấy thì phải giác ngộ được cái điều này có người lại chấp thủ vào giai cấp vào danh vọng nghe đi tu rồi nhưng mà tôi tôi là giai cấp đẳng cấp cao đấy nghe giai cấp quý tộc đấy như ở ấn độ mấy vị con vua cháu chúa đi tu thì tôi là thuộc dòng dõi sắt đế lợi tôi là dòng dõi bà la môn đấy nhé đại chúng nhớ câu chuyện khi mà đức phật cho ubali đi xuất gia đấy Yubali là giai cấp hạ tiện nhất đi xuất gia. Thế và sau đó thì Đức Phật lại độ rất nhiều các vị vương tôn công tử trong triều đi tu. Nhiều vị là tướng lĩnh nữa, đi tu. Thì đi tu sau ngày Yubali. Thế thì đến thì phải lễ ngày Yubali. Đức Phật bắt ngồi xếp hàng ra thế này để mà lễ ngày Yubali. Mà ngày Yubali trước đó là người người hầu chuyên đi hót phân cạo tóc cho mấy cái vị này thôi Thế bây giờ vào lại đi tu đi trước mà phải lễ yêu ba ly cho mấy vị này không chịu lễ à sao mà thưa đức thế tôn sao chúng tôi lại phải lễ cái thằng này yeah. nó là người hầu thế mà đức phật bắt phải lễ đấy đức phật bắt phải lễ không lễ không được thế vì oai đức của phật cũng sợ Thế tất cả vị, các vị này về sau đều phải dập đầu xuống lễ ngày Upali đó. Đấy. Thế đây vẫn gọi là chấp trước về giai cấp. Nghe không? À, chấp trước về giai cấp. Thế đi tu như chúng ta đây cũng thế. Có những người trước khi đi tu là tầng lớp trí thức. Có người trước khi đi tu là người nông dân, thợ thuyền nông dân. Wow. Có người thì là cán bộ đi tu và rồi làm quan chức đi tu cũng có ở trong thiền viện thầy có một thầy là thiếu tướng hải quân đi tu đó thế thì đi tu rồi mà cứ vào đây rồi cứ chấp tôi là thế nọ tôi là thế kia bắt người ta phải thế này phải thế kia với mình cái đó nó là dính bùn rồi đấy đã vào trong nhà đạo tất cả những cái giai cấp ấy tầng lớp ấy phải buông bỏ hết cái danh vọng của mình trước khi mình đi tu có thể mình là ông quan to là ông tướng và là ông tiến sĩ là một ông bác học đi tu rồi cũng phải bỏ hết những cái đấy thưa đại chúng không được đem cái đấy ra để mà đe nẹp người khác để mà đàn áp người khác đã gọi là đi tu cái đạo giác ngộ này là thế ở trong đạo này là trọng cái đạo đức trọng cái, cái tuổi tu chứ không trọng cái danh vọng ở ngoài đời không trọng đặt nặng cái địa vị ở ngoài đời đấy là cái khó đấy thưa đại chúng mà đại chúng thấy thời xưa cách chúng ta mấy nghìn năm mà đức phật dám làm cái điều này làm một cái việc không phải dễ đâu một cái xã hội ấn độ nó phân biệt giai cấp khủng khiếp chủng tộc phân biệt rất khủng khiếp Thế nhưng mà Đức Phật dám làm cái điều này. Cho nên trong tăng đoàn của Đức Phật có đủ các thành phần. À, tướng cướp cũng có, à, gái lầu xanh cũng có, người hốt phân hở, hạ tiện nhất cũng có, rồi vua quan cũng có, vua đi tu cũng có, quan đi tu cũng có, tướng đi tu cũng có, đủ các thành phần hết vào trong biển Phật Pháp. Đấy là cái điều rất đặc biệt. Có thể nói là Đức Phật của chúng ta làm cuộc cách mạng xã hội đấy. Hết sức vĩ đại chứ không phải dễ đâu. Ừ, bản thân Ngài đã cách mạng chính mình từ một đông cung thái tử mà trở thành một cái người khất sĩ. Đại chúng thấy. Cho nên khi Đức Phật về cung á, thì vô tình phạn là làm yến tiệc để đón con chứ sau bao nhiêu năm xa cách nhớ lắm mà cử bao nhiêu người đến để mời phật về thì người nào đi rồi cũng mất hút Nghe? cử hết đoàn ông tướng này đi để đến để mời phật về thăm hoàng cung thì ông tướng này đến để gặp phật xong phật giáo hóa lại ở ờ, thì đấy tu luôn xuất gia luôn bao nhiêu đoàn đi thì mất bấy nhiêu đoàn <laughs> vua tịnh phạn rất là buồn <laughs> Đấy. Thế bây giờ thì được đón Đức Phật về Hoàng Cung thì làm yến tiệc thịnh soạn để, để đãi cho con mình và ông bao nhiêu năm. Thế thì về thì lại thấy Đức Phật ôm cái bình bát đi xuống phố để đi xin ăn. Thế thì vô tình phạn khổ tâm lắm. Thắng xe ngựa ra rồi xuống mới nói, con ơi, con là thế này thế kia. Và tại sao con lại đi thế này? Đức Phật từ tốn Ngài đáp là đây là truyền thống của mười phương chư Phật. Tất cả các Đức Phật đều ôm bát đi khất thực hết. Cho nên ấy, Như Lai cũng không thể làm khác được. Đấy. Thì chúng ta thấy đây là một cái cuộc cách mạng đấy chứ. Từ một cái hoàng tử cao quý như vậy mà trở thành một người nói là người ăn xin. Chúng ta thấy thế nào? Hay thật, thưa đại chúng nó rất là đặc biệt nó rất là vi diệu luôn đó nó xóa nhòa tất cả con người ta còn phân biệt giai cấp chủng tộc còn này khác thì còn đau khổ sinh ra đấy cho nên đức phật đấy là ngài thấy tất cả con người nước mắt cùng mặn dòng máu cùng đỏ và đều là chúng sinh đau khổ cần phải được cứu vớt cho nên Ngài đi đâu là Ngài ban giải từ bi đến đó. Phải không? Ban giải từ bi đó, con người cái quý nhất đó là tình thương yêu. Sống được với nhau bằng tình thương yêu thì hạnh phúc mới đến. Mấy hôm nay đại chúng theo dõi thời sự đấy, vào, không? Thế nghe thấy bảo đâu à, bên Mỹ thì bắn chết cái ông tướng gì của Iran đấy, vào, Thì Iran bây giờ lại bắt đầu phản công trở lại chiến tranh bắt đầu có thể lại xảy ra hận thù đấy bên này trả thù bên kia báo thù quyết chiến và trong cái trận báo thù này thì thể nào cũng có có những người sẽ sẽ mất mạng chứ chúng ta thấy đấy cái thế giới này nếu cứ để cho hận thù nó phát sinh thì thế giới này đâu có an à, đâu có an mấy hôm nữa chúng ta đón xuân đón tết mà thấy đồng loại của mình lại lâm vào cảnh chiến tranh tan nhà nát cửa chồng chết vợ chết con chết chúng ta thấy nó cũng mất vui đi rất nhiều cho nên cái thế giới này rất cần sự yêu thương cho nên đức phật đi đâu là ngài ban giải từ bi đến đó Ngài muốn xóa nhòa tất cả những cái danh giới giữa các giai tầng với nhau. Con người với con người sống với nhau bằng tình thương yêu. Nào, Cho nên ai đã là đệ tử Phật phải nuôi dưỡng cái tâm yêu thương, cái tâm từ bi này. Tâm từ bi là rất là quan trọng mà nó là như vậy đấy. Nó xóa đi tất cả cái khoảng cách và nó đem lại cái hạnh phúc, cái bình an. Nếu còn hận thù chẳng bao giờ có hạnh phúc, có bình an được, thưa đại chúng. Cho nên Đức Phật của chúng ta đúng thật, Ngài làm cuộc cách mạng vĩ đại. Từ một hoàng tử cao quý tột bực trở thành một người ăn mày khất sĩ không phải chuyện dễ, không phải dễ đâu thưa đại chúng. Từ bỏ cái giai cấp của mình để xuống đáy tầng của xã hội không phải dễ. Nhưng mà ở đáy tầng xã hội mà lại là vĩ đại nhất cao quý nhất. Cho nên chỉ có Đức Thế Tôn của chúng ta mới làm được cái điều đó thôi, thưa đại chúng. Đấy là sự thật. Người xuất gia rồi mà còn dính vào danh vọng, lợi dưỡng, tứ sự cúng dường, đấy là dính bùn đấy, thưa đại chúng. Và nếu đi tu với mục đích để kiếm miếng cơm manh áo, kiếm chỗ ở, cho sang cho đẹp, đấy là dính bùn mất rồi. Người xuất gia phải hiểu rõ cái lý tưởng của mình. À, xuất gia là để ra khỏi tam giới, để cứu độ chúng sinh. Tất cả chúng ta đang ở trong nhà lửa cháy phừng phừng, Chúng sinh đang ở trong nhà lửa, mình phải thấy cái khổ của mình và của chúng sinh. Mình quyết ra khỏi và dẫn dắt mọi người ra khỏi cái nhà lửa này. Chứ đâu có phải xuất ra rồi lại tiếp tục chìm đắm trong cái ngôi nhà này. Cho nên người xuất ra rồi mà cầu danh văn lợi dưỡng thì cũng là dính bùn đấy, thưa đại chúng. Ham danh vọng, ham quyền chức đều là dính bùn hết đó chứ không phải không đâu nếu nuôi dưỡng cái tâm tham vọng ấy thì ở đây na tiên nói là bị dính bùn dính bùn tất cả những pháp dễ phát sinh đắm lùi cấu ế như sắc đẹp âm thanh quyến rũ hương thơm vị ngon xúc chạm êm ái tất cả những cái đó cũng đều thuộc là bùn mình gọi là ngũ dục trần gian tài sắc danh thực và thủy đó đều là bùn hết thưa đại chúng cho nên người đi tu người xuất gia tu học phật đầu tiên phải tập thiểu dục bớt những cái ham muốn đi sau đó viễn ly viễn tức là đi xa rời nó đi đừng gần nó nhiều mình như là một cái chai xăng đó, mà dục nó như là như là cái bó đuốc lửa đấy thế mà cứ để cạnh thì làm sao mà nó không bắt cho nên người xuất gia thì phải khéo khéo viễn các dục viễn ly các dục tránh nó xa ra một chút sau đó là ly dục rời nó ra nghe không? đấy đó đấy là sự thật cái lộ trình tu tập nó phải như vậy cho nên nói thưa các phật tử chùa chúng ta rất là may mắn thầy nói là chùa chúng ta có cái rừng thiền rất là quý để cho chư tăng được vào rừng để viễn ly các cái dục xa rời đi ở trong rừng với cây với cỏ với khe với suối với đá nó ít bị khởi dục hơn nghe không? Đấy, gần với trần cảnh quá nó rất dễ bị khởi thế cho nên đức phật mới nói là nếu chưa tăng mà ở núi rừng á, thì phật rất là yên tâm còn chưa tăng mà ở thị thành thì phật tổ đều lo cả lo ông tăng ở trên rừng mà ông có nằm ngủ kho phật cũng vẫn yên tâm còn ông tăng á, mà ở thị thành có tinh tấn tu phật vẫn lo <laughs> vẫn lo không biết ông tu tinh tấn đấy nhá đùng cái nghe thấy ông hoàn tục không biết lúc nào rất là lo cho nên ờ, thầy thái minh nói là thầy rất là cảm ơn nhân duyên tam bảo sắp xếp để chùa mình có rừng mà tu mà chân thầy có nhận chùa thầy cũng rất thích nhận những cái chùa có rừng có núi để cho tăng chúng có chỗ tu hành không những thế mà cho phật tử cũng được trải nghiệm nữa nghe không? Đấy. Năm nay Phật tử cũng được trải nghiệm ba ngày trên núi. Nghe à, trên núi ta thấy nó cũng có những cái thú vị chứ. Nghe Gần với thiên nhiên, tâm hồn mình nó thanh thản. Thưa đại chúng, cuộc sống xã hội của con người, chỉ có con người mới có xã hội thôi. Chúng ta ở trong xã hội, nó đem lại chúng ta rất nhiều phiền não. Cái đấy là sự thật. Cho nên các bậc thánh nhân thường các ngài cũng thường là về mấy núi rừng với điền viên nghe chứ còn bon chen trong xã hội quả thật rất nhiều phiền não rất nhiều phiền não vì chính con người chúng ta phức tạp con người chúng ta gây ra nhiều chuyện bằng tham sân đố kỵ bằng ganh ghét đủ thứ trò ác hại nhau đủ thứ đấy là chuyện thật thế thì người xuất gia với cái bài này na tiên nói ở đây ấy, cây sen nó ở trong bùn bùn là gì là tất cả những cái cám dỗ này là ngũ dục này là bùn đấy là bùn đấy để chúng ta phải hiểu và vâng. thì ở đây người xuất gia là căn bản còn các phật tử cũng phải học để biết mình đã là phật tử rồi phát nguyện tu học theo lời Phật dạy là dần dần mình cũng phải đi ra. Kiếp này mình chưa ra hẳn nhưng mà mình phải biết xu hướng mình sẽ phải đi ra. Đắm say cái ngũ dục này mãi thì cũng khổ mà thôi. À, chỉ là luân hồi, là chìm đắm thôi, thưa đại chúng. À, cho nên chúng ta quy y tam bảo làm người Phật tử là chúng ta phải biết cái xu hướng của mình mình sẽ dần dần đi ra. Không phải như người phàm phu tục tử chìm đắm say mê trong cái biển dục này. Ông vua Lan Đào mới nói, có nghĩa là từ thế giới ấy lớn lên, từ thế gian trần lụy ấy mà sống đạo, nhưng không nên để cho cấu ế vẩn đục, làm nhơ phạm hạnh, có phải không? Ông vua Lan Đà sau khi Na Tiên dẫn chứng và lấy những cái ví dụ thì ông hiểu rằng có nghĩa là người tu hành, người tu Phật là ở đâu? Là ngay từ cái thế giới này mà lớn lên, từ cái thế gian trần lụy này mà sống đạo và không để cho những cái cấu ế bận nhơ này làm lấm bẩn phạm hạnh của mình. Ông hiểu được như vậy. Ông hiểu như vậy có đúng không quý Phật tử? Đúng chứ, đúng không? Đó. Cái cây hoa sen nó là như vậy. Nó gốc rễ của nó ở trong bùn thật. Chúng ta tu hành thì cũng tu trong đời sống này. Không phải chúng ta bay lên trời chúng ta tu thưa đại chúng, vẫn ở trong cuộc đời này, trong xã hội này thôi đó cho nên nhà phật mới có câu là phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác phật pháp ở ngay trong đời sống thế gian này trong xã hội loài người này không phải trốn tránh loài người vào mà giác ngộ được đâu ngay trong đời sống ngay trong cuộc sống chúng ta mà chúng ta giác ngộ đấy Mặc dù tu thì có thể vào rừng, vào núi, nhưng vẫn là sống trong xã hội này. Chứ không phải mình bay lên cung trời, bay lên mặt trăng nào để mình mình tu cả đâu. Tu với chính loài người, với con người chúng ta. Đó là sự thật. Chúng ta thấy được con người sinh phiền não để từ đó mình mới tìm ra cái căn cội của phiền não nó từ đâu. Nếu không có cái phiền não này thì mình cũng không biết đường nào mà tu hành. Đó. Cho nên người ta nói là có phiền não thì mới có Bồ Đề, không phiền não thì cũng không có Bồ Đề. Mà cho phiền não tức Bồ Đề. Cái chuyện mà có phiền não mới có Bồ Đề thì cũng có rất nhiều những cái, cái ví dụ minh chứng. Ở đây Thầy lấy ví dụ như là câu chuyện ở Việt Nam chúng ta chuyện à, quan âm thị kính. Thị kính phiền não Hoàng lấy chồng rồi bị vu oan là giết chồng Hoàng, đấy là cái phiền não đấy thế rồi bị đuổi về giả về nhà cha mẹ đẻ thì, thì kính bây giờ không muốn để làm cho cha mẹ mình khổ mang tai tiếng đang phiền não đấy chứ cho nên lúc ấy là phát được cái tâm bồ đề đi xuất gia đi tu nghe không? Thế tu nhưng mà cái thời đó nữ giới đi tu rất là khó, rất là khó. Như Phật giáo Nguyên Thủy bây giờ người ta cũng không cho nữ giới đi xuất gia. Nữ giới có, đi, có tu thì cũng chỉ là tu tám giới thôi, không được xuất gia. Đấy. Đấy. Nguyên Thủy người ta nghiêm khắc lắm. Thì có lẽ câu chuyện thị kính này là từ thời xưa đã tiếp thụ được cái, cái luật này rồi. Ừ. Cho nên à, thị kính là không thể được xuất gia cho nên mới giả trai vào mặc đồ giả trai để đến chùa xin tu thế mà vào chùa tu rồi cũng có yên đâu Đó. tu một thời gian thì lại mọc ra cô thị màu đây đại chúng <clears throat> mà cô thị màu thì này, đấy thì chúng ta biết đấy thị màu cũng làm cho thị kính phiền não chứ đấy, vụ oan cho thị kính mà cho tiểu kính tâm thế thì cũng nhà cái vụ an đấy mà tiểu kính tâm phát được cái bồ đề tâm nghe mới có cái tâm từ bi để mà nuôi nuôi cái cháu nhỏ khi mà thị màu đem con đến trả thì kính nhận cả đứa bé và nuôi cháu đi xin sữa để nuôi nuôi con đấy cũng là một cái tâm từ bi lắm đấy chứ đó thế thì đây cũng để mới nói là có cái phiền não ấy lại sinh ra được cái cái cái bồ đề kia dạ, xin cái bồ đề kia thầy cũng kể cho đại chúng nghe câu chuyện của một cái vị tỳ kheo ni thời đức phật là tỳ kheo ni liên hoa sắc vị này là thần thông đệ nhất bên ni nhưng cuộc đời của cô ta cũng vô cùng éo le cô ta là một cô gái rất xinh đẹp à, cha mẹ thì cũng là khá giả Thế sau đó lớn lên ấy, 16 tuổi thì cô ấy được cha mẹ gả cho một chàng trai cũng rất là con nhà giàu có. Hai vợ chồng ở với nhau cũng rất hạnh phúc. Mấy năm sau thì bố đẻ cô ấy chết và bố mẹ chồng cũng chết. Thế và cô có thai và sinh ra một bé gái rất là kháu khỉnh thế thì hai vợ chồng thì nghĩ bây giờ thôi thì à, bố mẹ chồng thì chết giờ nuôi con cũng vất vả thôi về với về với với mẹ đẻ của cô để ở bên đấy có bà chăm sóc thêm thế thì ai dè là khi mà về đằng mẹ đẻ của liên hoa sắc ở thì ở một thời gian sau thì cậu chàng rể này dính luôn với bà mẹ đẻ thế mới phiền phiền toái thế nên hai người ăn ở với nhau như vợ chồng luôn thì khi mà liên hoa sắc phát hiện ra được chuyện này chồng mình với mẹ mình lăng nhăng như thế này cô đau khổ tột cùng luôn và không biết làm cách nào cô bỏ nhà cô đi để lại đứa con thơ đi lang thang chỗ này chỗ kia kiếm ăn làm ăn một thời gian sau thì cô lại gặp một cái ông trưởng giả giàu có nữa cái ông này cưới cô về làm vợ cưới về làm vợ ông rất là yêu chiều vì cô này cũng xinh đẹp lắm ông này thì giàu có hai vợ chồng ở với nhau thì cũng không có con thế và ông này thì trong cái đợt đi làm ăn xa cả hơn năm không về nhà thế thì ông ấy ông đi ông đi tòng teng với một cô gái và cô gái này rất là xinh gái thế thì bây giờ ông nghĩ bây giờ nếu mà để cho vợ ở nhà mà biết ấy, thì cũng gay go cho nên ông đi ông xây cho cô gái này một cái biệt thự nho nhỏ cũng gần với nhà của ông thôi đón cô về đấy ở thế thì liên hoa sắc ở nhà thì thấy cái ông chồng dạo này thấy thay đổi tính nét có vẻ không yêu thương mình như xưa nữa mà cứ đi sớm về khuya thế này thế thì cô cho người theo dõi thì phát hiện ra là ông này là có vợ bé Đấy. thế thì cô mới bảo là cô biết rồi cô nói thẳng ra luôn là thế thì thiếp cũng không không ghen gì đâu thôi thì chàng cứ đón cô về đây đón đệ thế thì khi mà ông chồng này ông ấy thấy vợ nói thế thì là ông vui lắm cho đến rước cô vợ bé về rước cô vợ bé về thì vợ cả vợ bé nói chuyện với nhau tâm sự một hồi thấy cùng quê cùng quán Thế đến lúc khi mà cô vợ bé cô đi tắm cô gội đầu thì Liên Hoa Sắc mới phát hiện ra cái vết bớt ở trên đầu, vết son và biết đây là con gái của mình. Hóa ra là con gái của mình. Thì cô đau khổ cùng tột luôn, rất đau khổ. Cô bảo không biết số phận mình làm sao mà khi trước đây mình lấy chồng thì lại cùng với mẹ chung chồng. Bây giờ thì lại cùng với con chung chồng không biết là cái nghiệp gì mà nó lại nó lại oan khiên thế này đau khổ thế là cô trong đêm là cô lặng lặng cô bỏ đi và bỏ đi thì cô chán đời lắm rồi cô rất nhưng mà rất là xinh đẹp cho lúc này cô đi thì cô bắt đầu đi vào lầu xanh thành gái làng chơi và cô quyết là cũng trả thù đời đấy trả thù đời cô cũng làm cho nhiều người điêu đứng và như trong trong sử Phật giáo nói là ai mà đến ở với cô một đêm ấy là phải là 50 lượng vàng rất là có giá cô rất xinh đẹp thế đấy thế mà vương tôn công tử cũng rất là nhiều nhưng sau một thời gian thì cô cô cũng thấy chán thế thì cô lại nghĩ đến cái chuyện là muốn ghẹo các sư thế thì hôm ấy là cô tính là sắm sửa vật phẩm cúng dường thì cô đi cúng dường thì cô sẽ tính là sẽ gẹo được một vị sư nào đấy thế thì hôm ấy là cũng là duyên cho cô thế nào cô lại gặp ngay tôn giả mục kiều liên thần thông đệ nhất đi đến thì là cô mới cúng dường cho ngài xong rồi cô bắt đầu lả lơi thì chúng ta biết là mục kiều liên là bậc thánh tăng rồi cho nên là ngài biết hết và ngài đã giáo hóa cho cô ấy để cô tĩnh tâm Đấy. ngài cũng nói với nhan sắc của cô này thì của cô như vậy thì cô có thể lấy được những người chồng rất giàu có tại sao cô đi như thế này thì cô mới kể hết cuộc đời cô ra cô đau khổ vô cùng rất đau khổ cho nên cô chán đời mà cô đi như thế thế và sau đó thì ngài mục kiều liên đã giáo hóa cô ấy và dẫn cô về gặp đức phật và đức phật đã độ cho cô xuất ra và cô xuất ra xong thì cô tu một thời gian rất ngắn chứng quả a la hán và trở thành một vị tỳ kheo ni thần thông bậc nhất bên ni chúng thế thì đại chúng có thấy ờ, đây cũng là phiền não mà rồi tức được bồ đề đang từ cái chỗ cùng tột của khổ đau phiền não. Và vâng. nhưng mà cửa Bồ Đề thì vẫn mở. Và vâng. cho nên ấy, khi ở cái cùng tột của khổ đau, người ta lại có cái duyên để người ta đến với giác ngộ. Duyên với giác ngộ. Đấy là phiền não, đấy là khổ đau, đấy là bùn ấy, Cuộc đời của cô có thể nói là trong đáy bùn đen luôn. Đáy bùn đen nhơ nhớp thế nhưng mà rồi lại là cái duyên để cho cô giác ngộ ừ. chân thầy rất thích tô hữu có một cái bài thơ về cô gái sông hương á vào rằng không cô gái trên sông mà ngày mai cô sẽ từ trong tới ngoài thơm như hương nhụy hoa nhài mà sạch như nước suối ban mai giữa rừng dạ. bài thơ rất là ý nghĩa thân con người ta có thể lấm lem có thể lấm lem nhưng tâm con người ta có thể chuyển hóa thân chúng ta lấm lem ta dùng xà bông ta tắm ta gội nó sạch được còn tâm chúng ta lấm lem thì ta dùng pháp của phật tẩy rửa nó sẽ sạch cái này là cái điều đặc biệt Đó, cái điều đặc biệt là chỗ này thì ở đây á, vua milan đà nói rằng cái bùn dơ này người xuất ra đúng là từ trong bùn dơ này mà bước ra đừng để cho nó nó lấm vào nó dính vào mình à, bùn dơ là cái duyên để cho chúng ta đi đến giác ngộ được thật sự nếu không có cái phiền não có thể chúng ta cũng không có duyên để giác ngộ đâu Thầy Thái Minh nếu không gặp cái khổ đau của cái người chị họ người ta chết, không quán chiếu những cái mảnh đời bất hạnh thì cũng chưa chắc đã phát được tâm Bồ Đề để xuất ra. Chúng ta cũng thế. Và trong cuộc sống gia đình, và trong cái môi trường của mình, mình thấy quả thật nó quá nhiều phiền não. Ta muốn tìm một cái gì đấy nó thoát ra, và đấy cái tìm thoát ra đấy chính là cái nhân để sinh ra cái bồ đề đấy thưa đại chúng à, đấy muốn thoát ra nếu không có phiền não nó tấn công mình nó dồn nén mình thì chưa chắc mà mình đã nghĩ thoát ra à, nhờ nó mà mình mới nghĩ cách thoát ra cái cách thoát ra lúc này là chỗ mà cửa bồ đề rộng mở đón chúng ta đấy, đấy.